đứng im chờ gió đến đợi chờ bao năm cây âu sầu cây héo xù sao gió không về như lời hứa hẹn gió đến rồi một hôm nào vô tình gió lướt qua làm cái rung động cái âm thầm thương gió từ đây một ngày cuối thu nắng vàng vương khắp nẻo gió thế tùy bao năm cây âu sầu cây héo dù sao gió không về như lời hứa hẹn ngày xưa một lòng tuy chung cây vẫn âm thầm đời gió bao nhiêu thu rồi gió bây giờ